bán căn hộ của tòa nhà đẹp nhất thành phố biển Nha Trang. Căn hộ Senia Bay, phun nội thất, view biển đẹp, tầng 8, phong thủy đẹp, diện tích 65 m2, giá 3 tỷ, bao sang tên. Liên hệ ngay 0975674777 xem nhà.